Vâng, xin kính chào tất cả các bạn nhé Hiện tại giờ đang buổi tối ngày thứ 6 Ngày 26 tháng 4 năm 2019 các bạn ạ Thì trước mặt mình đây là kết quả số kiến thiết miền Bắc Đặc biệt của chúng ta về hôm nay là 02 Bộ 02 các bạn nhé Thì là chạm 0 chạm 2 Thì là tổng 2 Chẵn chẵn và là nhỏ nhỏ các bạn ạ Thì à, đặc biệt của chúng ta hôm qua là 88 tổng 6 và chạm 8 Thì hôm nay không liên quan gì của ngày hôm trước Thì à, như một hôm mình kiểm tra chút về mặt lô tô cho các bạn về lô tô hai nháy ngày hôm nay chúng ta có 29 và hai nháy này. Và con 88 này hôm trước đặc biệt 88 thì hôm nay lại về 88 và ba nháy các bạn ạ, rơi lại ba nháy. Và đầu 6 của chúng ta bị câm. Thì 33 à, hôm nay lại về hai nháy này, 23 và hai nháy này. Và 00 chúng ta về hai nháy. Bộ 33 88 này hôm nay cái bộ này là về cặp này là về 5 nháy thì ngày mai nó báo cái gì đây ở cái bộ này đấy các bạn ạ theo mình nghĩ là ngày mai nó báo cái gì ở cái bộ này đây thì như hôm qua mình nói các bạn là đầu không câm thì nó liên quan gì đến hôm sau không thì đúng là về đến 02 các bạn nhé có liên quan về 02 các bạn thì hôm nay chúng ta đầu 6 câm thì ngày mai có chạm 6 hay không thì chạm 6 ngày mai mình khẳng định các bạn là chắc là chắn là không có rồi ngày mai chỉ có liên quan này chỉ có chạm à, chỉ có tổng 16 thôi chứ là chạm 6 chắc không liên quan nào thì ngày hôm qua mình lên kênh chốt số cho tất cả các bạn tham khảo cho ngày 26 tháng 4 năm 2019 bạch thổ lô là 14 và lót là 41 và xong thổ lô là 0220 thì uh, bạch thổ lô là 14 thì chúng ta đã không có bạch thổ 14 mà chúng ta chỉ có lót 14 thôi còn đâu là xong thổ lô của chúng ta là 0220 thì đúng phút bù giờ các bạn nhé đúng phút bù giờ thì ra con 02 chúng ta giải đặc biệt <coughs> về phần lô tô thì lô tô mình chỉ giúp cho các bạn ăn được đó là con lót là 41 và xong thổ lô là 0220 một cái dàn đặc biệt 34 số để mình lên cho các bạn thiên và chạm 7 rất nhiều nhưng nó ra chạm 2 chứ không phải là chạm 7 chạm 7 chúng ta thì chúng ta sẽ sẽ bắt được tổng 27 mình bắt cho các bạn rất là nhiều nhưng mà nó về luôn là, là tổng uh, tổng 2 và chạm 2 nên là chúng ta không ăn được hôm qua lên cái dàn cho các bạn có 34 số thì ăn được đặc biệt là 88 thì hôm nay lên cho các bạn cái dàn 43 số thì không ăn được đặc biệt thì mình không dài dòng nữa mình vào chốt số luôn cho ngày mai cho tất cả các bạn tham khảo luôn chốt số cho ngày 27 tháng 4 năm 2019 các bạn nhé bạch thổ lô ngày mai đó là con 89 và lót là con 98 và xong thổ lô là 2992 2992 của chúng ta thì 92 hôm nay chúng ta vẫn về hai nháy ở lại về hai nháy nhưng ngày mai không có lý do gì nó không về đâu các bạn nhé không có lý do là không về đâu tại vì là con 88 của chúng ta đây nó còn rơi lại đến ba nháy đây còn con 292 cầu rất là đẹp còn ngày mai về hay không thì cũng phải xem xét kỹ các bạn ạ lên tốt lên tiếc hay không thì cái dàn đặc biệt 36 số đây mình lên rất kỹ chạm tổng cho tất cả các bạn tham khảo rồi và mình có kết duy nhất hai con đặc biệt đó là 2992 thôi và cũng cùng với đó là xong thổ lô 2992 còn đâu là trong nhóm thì các bạn à, Nhóm của mình là 0868 302 096 cho tất cả các bạn tham khảo từ lô tô trên đặc biệt. Còn hôm nay mình chỉ giúp cho các bạn ở trên kênh ăn được là xong thủ lô là 020 và ăn được con nót đó là 41. Vậy chúc mừng các bạn. Còn các bạn vào nhóm thì nhắn tin kết bạn và số Zalo. Thì vào nhóm mình mình sẽ chốt cho các bạn từ lô tô trên đặc biệt. Còn đâu mình khẳng định các bạn là vào nhóm thì các bạn sẽ có thu nhập từ số miền Bắc. Vậy ngày mai là ngày 27 tháng 4 năm 2019 thì kính chúc tất cả các bạn là có một ngày chúng ta làm việc luôn và làm sao phải an toàn thứ nhất an toàn thứ hai nữa là thuận lợi trong công việc của các bạn còn các bạn xem kênh thì các bạn nếu thấy hợp với các bạn thì các bạn nhớ đăng ký kênh và không tiếc gì hôm nay để ủng hộ kênh thì à, đặc biệt của chúng ta như mình xem qua chút hôm nay và 02 không biết ngày mai nó có liên quan gì không các bạn nhé không biết là ngày mai nó có liên quan gì không cái này còn phải xem xét các bạn ạ chứ không không thể chỉ cầu kèo cho các bạn được chỉ cầu kèo các bạn thì nhiều lắm nhưng mà nó chỉ loạn số thôi còn ờ, tất cả những con số mình chốt cho các bạn là trên YouTube nó cũng tỷ lệ rất là cao để cho các bạn tham khảo mình xem ờ, cái nhịp lô tô một chút các bạn nhé xem nhịp lô tô mình chốt cho các bạn ngày mai đó là 2992 cặp song thủ xem cái cặp 2992 cái nhịp của nó đẹp con 29 này ngày mai cũng rất là đẹp các bạn nhé cầu ngày mai nó rất là đẹp cầu ngày mai con 29 này rất đẹp ngày mai con 29 đẹp này con 92 của chúng ta xem nào 92 ta nó về hôm nay về hai nháy con 92 này thì không đẹp bằng con 29 các bạn con 29 đẹp hơn và bạch thổ con 89 cho các bạn nhé bạch thổ con 89 cho các bạn mình vẫn kẽn con 89 hơn các bạn nhé còn 98 này thì cũng không đẹp bằng con 89 được 89 này đẹp hơn Vậy mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn buổi tối ngày mai nhé. Các bạn nhớ xem kênh thì các bạn nhớ thích thì kênh của mình thì các bạn nhớ đăng ký kênh và không thích gì hôm nay ủng hộ kênh nhé các bạn nhé. Và mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn buổi tối ngày mai nhé còn xin lỗi tất cả các bạn là cầu kèo mình không chỉ cho các bạn chỉ cho các bạn cầu kèo bây giờ lên cầu kèo thì nó rất nhiều nhưng mà chỉ cho các bạn là các bạn loạn số thôi loạn hết số thôi vậy mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn buổi tối ngày mai nhé